sâu thở mang tâm về với thân thẳng người ngồi ngay nguyện cho chúng sinh ngồi tòa giác ngộ tâm không đẫm nhiễm toàn thân mời đại chúng tỉnh người lại mở mắt ra a di đà phật thưa đại chúng hôm nay là ngày mùng 7 tháng 5 âm lịch năm nhâm dần ngày chủ nhật chúng ta đang có mặt tại đạo tràng tịnh độ cư sĩ lâm đại hồng tín để tiến tu một ngày niệm phật ăn lành a di đà phật hôm nay đại chúng thân thể có được điều hòa chưa dạ a di đà phật chúng ta ngồi buông thư toàn thân và chúng ta bước vào thời khóa thính pháp à, à, thời khóa thính pháp hôm nay chúng ta sẽ học tiếp kinh vô lượng thọ à, phẩm thứ sáu phát đại thề nguyện là 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Hôm trước chúng ta học đến à, nguyện thứ mấy rồi? À, chúng ta học đến nguyện thứ 10 à, giỏi quá hôm nay chúng ta học tiếp nguyện thứ 11 chúng ta nghe kinh trước nè Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Tra Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Phẩm thứ sáu Phát Đại Thị Nguyện Chúng ta xem tiếp Đoạn kinh Tiếp theo Khi con thành Phật Nếu có chúng sinh sanh về cõi con Được thần thông tự tại Ba La Mật Đa Trong khoảnh khắc Nếu không đi khắp trăm ngàn vạn ức cõi Phật Để cúng dừa Thì không thành chánh giác à, Đoạn này Ngài cư sĩ Hạ Liên Cư chia thành hai nguyện là nguyện thứ 10 và nguyện 11 Nguyện thứ 10 hôm trước chúng ta đã học rồi, phải không? À, nguyện thứ 10 là nguyện được thần túc thông. À, thì đến cái đoạn là khi con thành Phật nếu có chúng sinh sinh về cõi con được thần thông ba la mật đa. À, lại đoạn này là nguyện thứ 10 được thần túc thông. Hôm trước chúng ta đã học rồi. À, thì hôm nay chúng ta sẽ học tiếp đoạn tiếp theo đó là nguyện đi khắp cúng dường mười phương chư Phật à, thì đoạn kinh sẽ tiếp theo là trong khoảnh khắc nếu không đi khắp trăm ngàn vạn ức cõi Phật để cúng dường thì không thành chánh giác này đây là nguyện thứ 11 à. thì nguyện này là nói đến cái nội dung là khi chúng ta được vãng sanh về tịnh độ đấy à, thì theo nguyện lực của Đức Phật A Di Đà thì chúng ta được cái công đức là trong một khoảnh khắc đi khắp mười phương thế giới cõi Phật để cúng dường phải không à, và vì sao mình được cái công đức như vậy tại vì ở phía trước đó đó là mình được về đó và thành tựu được thần túc thông phải không à, nguyện thứ 10 là thần túc thông thì quý vị một người mà được thần túc thông thì trong một niệm chỉ cần hướng tâm muốn đi về đâu Ở trong mười phương Pháp giới là chúng ta đều đi được hả Chính vì thế mà tiết nguyện thứ 11 là Mình sẽ lược cái công đức là Trong một khoảnh khắc đi khắp mười phương cõi nước Phật để cúng dường Đấy Thì hôm nay chúng ta sẽ làm rõ cái ý này à, Trong buổi chia sẻ Pháp thoại hôm nay à, thưa đại chúng à, mình đi khắp mười phương cõi nước Phật để cúng dường à, như vậy thì mình được cái công đức gì ở trong cái hạnh nguyện này hả hòa thượng ân sư ở đoạn này chia thành hai ý à, thứ nhất là mình đi đến mười phương cõi phật á, đầu tiên là cúng dường hả cúng dường thì được phước báo phải không à, đó là một cái công đức và cái công đức thứ hai là mình đến cõi phật đó thì thân cận được với đức phật giáo chủ ở cõi đó và được nghe thuyết pháp nha à, cho nên ở đây á, cái nguyện này á, là nó có hai phần công đức thứ nhất là được cúng dường à, thứ hai là được thân cận và nghe à, mười phương thế giới các đức phật thuyết pháp à, tại vì thân cận cúng dường thì đương nhiên phật sẽ bố thí cho mình một lời pháp à, chân lý giải thoát đấy đó là theo ý của hòa thượng ẩn sư thì bàn về vấn đề cúng dường á à, thưa đại chúng thì à, gần đây đó thì cũng có nhiều à, phật tử à, cũng có mà người thế gian cũng có à, người ta có một cái ý cái suy nghĩ rằng à, vì sao phải cúng dường hả mình để cái tiền đó à, mình tiêu mình xài cho sướng vì sao phải đem đi đi cúng dường hả và cái trường hợp này thì bản thân sư cô cũng đã từng gặp rồi họ nói như vậy đó à, vì sao phải cúng dường à, và cái hạnh nguyện cúng dường này là chẳng qua là à, quý thầy quý cô à, cổ xí lên là là nói là cúng dường như vậy được công đức à, để phật tử phát tâm cúng dường à, tức thật sự ra à, cúng dường là làm gì có công đức à, ví dụ mình có 100 mình đi cúng dường hết 50 thì là tiêu hao hết nên chục ngàn rồi phải không thì họ, họ nhìn thấy cái trước mắt như vậy à, thì có những cái lời như vậy thì sẵn dịp hôm nay đến cái nguyện thứ 11 là đúng cái nội dung này thì cô sư cô sẽ phân tích chia sẻ cùng với đại chúng ha à, bản thân sư cô cách đây là khoảng tám chín năm á, ừ, lúc đó mới về chùa Hương Sơn mở khóa tu thấy cái cái giảng đường của mình trật à, cho nên là mới xin phép sư bà là sẽ xây dựng một cái niệm Phật đường lớn ừ, sức chứa khoảng 500 người như vậy thì lúc đó cũng vui mới về cho nên mà bày ra nhiều nhiều nhiều cách lắm để <laughs> thế mà và à, kêu gọi cái lòng hảo tâm của những người phật tử thì có làm mấy con heo á quý vị đây đây có nhận heo của chùa Hương Sơn không nhận nhận cái heo đó à, thì đó là sư cô cũng học bên Đài Loan á bên Đài Loan là à, ni trưởng mà chứng nghiêm á thượng nhân là người sáng lập ra cái hội tử tế ở Đài Loan á à, thì cái hội tử tế đó quý vị họ họ cũng là là à, nhận những cái đồng tiền mà bỏ vào trong heo của tất tín đồ đó để xây dựng cái hộ tử tế lớn mạnh như vậy là cũng nhờ từ những cái cái con heo đó à, con heo mà bỏ hồng binh đó à, à, thì lúc đó là sư cô gửi hết cho tất cả đạo tràng à, về nhà thì có cái bà đó à, phật tử đó bà cũng um, cũng nhiệt nhiệt tâm bà nói là à, cho con một con và con nhận thêm một con nữa để về đưa cho cái cái người hàng xóm đó thì khi bà cầm con heo đến nhà cái ông hàng xóm đó à, bà nói là à, anh hãy phát tâm bỏ những đồng tiền lẻ vào này để mà um, hỗ trì cho chùa Hương Sơn xây dựng điện mặt đường thì ông ông nói sao chùa Hương Sơn to hơn nhà của tôi <laughs> chùa Hương Sơn to hơn nhà của tôi ừ. mắc gì tôi phải đi cúng dường thưa đại chúng là bản thân cô nghĩ á, và đây cũng là tâm ý của của chư tổ chư phật và tâm ý của những người gọi là chân chánh tu hành à, và những người hiểu rõ lực luật nhân quả à, thì quý vị thấy cái hành quyền cúng dường nó thật sự ra đó là một cái công hạnh cho hả cho đi phải không cúng dường cũng là một cái cho đi đó hả phải không quý vị trên á, thì mình dùng cái từ cúng dường nghe cho nó nó dạ à, à, dưới thì mình mình dùng là cho đi phải không mình đối với người dưới à, thì mình gọi là cho đi mình đối với người trên thì mình gọi là cúng dường đó, thật sự ra cúng dường nó chính là cái hành nguyện cho đi hả cho đi à. và quý vị thấy rằng trong cái vũ trụ vạn hữu của chúng ta đây á à, theo cái luật bảo toàn ấy thì thật sự là nó đang vận hành trong cái chu kỳ là cho và và nhận phải không là chúng suy nghĩ đi cho nên nó không mất à, phàm bất cứ một sự việc gì nó xảy ra nó không phải là mất à, mà nó là chỉ là chuyển hóa và biến thành cái thể dạng khác mà thôi à, mà nói cho nó rõ ra thì một cái cho và một cái cái nhận lại đó. ví dụ như mặt trời đó phải không mặt trời tồn tại để làm gì à đúng rồi thu nói rất là đúng để cho đi ánh ánh sáng và mặt trời cho đi ánh sáng thì vạn vật ở trên cái vũ trụ này nhận lại đúng không ví dụ như là cây sẽ nhận lại ánh sáng từ mặt trời à, rồi cây cho gì cho trái và cho cho hoa để nuôi sống sinh linh ở trên trái đất này phải không quý vị à. như vậy thì mặt trời còn biết cho đi cây cũng biết nhận lại rồi biết cho cho đi à, phải không à, cho nên có một bài hát là cây xé cho lộc và cây xé cho hoa đó đấy cái bài hát đó là cho và nhận đó à, à, còn mặt trăng này cho cái gì à, mặt trăng là cho sự mát mẻ thanh lương à, để bao con người cảm nhận cái sự nhẹ nhàng cái sự an lạc trong cuộc sống phải không quý vị là mưa cho cái gì mưa cho cho nước rồi các con sông con suối nhận lại cái nguồn nước đó cho ra ra biển ha rồi biển sẽ sẽ bốc hơi thánh thành mây và mây là tiếp tục cho đi đi mưa cứ thế nó nó tuần hoàn như vậy chiếc quạt điện cũng vậy nó nhận điện và nó cho ra cái sự sự mát mẻ Hai, một viên gạch à, một viên gạch là nhận từ những cái chất liệu đất hết rồi người ta xây lên nó cho cái gì nó cho mình sự bảo hộ sự bình an đúng không sự an toàn khi mình ở trong cái ngôi nhà này cho nên tất cả mọi sự việc ở trong vũ trụ vạn hữu này nó đều tuần hoàn theo một quy luật tự nhiên đó là cho và và nhận à, thế thì con người chúng ta sinh trong cái vũ trụ này mà mình đi trái với quy luật đó là mình sẽ bị gì sẽ bị đào thải ngay thì mình sẽ là là bất an mình sẽ là là khổ à, ngày xưa đức phật đi kinh hành đi khất thực ấy à, đi ngang qua một cái đồng ruộng đó thì những người nông phu đang cày cấy ở dưới đồng ruộng đó trời nắng à, trang trang vậy đó thì người ta thấy đức phật cùng tăng đoàn à, an nhiên tự tại ôm mình bác đi trên đường có vẻ là rất là thôn dung, à, thì à, những người cày ruộng đó à, mới hỏi bạch đức thế tôn rằng là à, chúng con là hàng ngày cày sâu cút bẩm để có được miếng ăn ngài không làm như vậy ngài bình thường ngài cùng tăng đoàn cứ đi đi ôm bình bát khắc thực như vậy không có làm cái điều gì cả thì đức phật mới trả lời là à, này cư sĩ à, ông nói như vậy cũng không đúng tại vì như lai cũng đang cày bừa cúc bẩm đây ha? nhưng mà như lai cày bừa cúc bẩm là cày cấy à, cái cái tâm của mình ha cái tâm của mình là còn à, các vị cư sĩ đây là gieo trồng những hạt lúa để cung cấp cho đời còn ta là gieo trồng cái tâm thiện là tu tập cái hạnh thiện để phát khởi cái lòng thiện mở được cái trí tuệ để mà giáo hóa chúng sinh đem lại sự bình an cho chúng sinh thì đó cũng là sự cho đi à, à, à, như Lai nhận cúng dường của các vị và Như Lai cho ra trí tuệ, à, cho ra những những lời dạy à, để mà giúp con người thoát khổ được an vui. À, thì đó cũng là sự cho và nhận à, và đó cũng là sự miệt mài làm việc. Này, à, cho nên là hiện tại bây giờ có nhiều người á, cái cảm cảm nghĩ rằng vì sao phải cúng dường, vì sao phải bố thí? À, thì nếu như họ có suy nghĩ như vậy thì hãy nên dừng lại à, tại vì suy nghĩ à, mình đang nhận gì của vũ trụ vạn hữu này mình nhận thì mình phải phải cho đi nếu một người mà chỉ biết nhận lại mà không biết cho đi à, thì sẽ là sao à, sư cô kể một câu chuyện mà cũng rất là hay <laughs> câu chuyện này câu chuyện vui nhưng mà nó cũng nói lên được ý nghĩa này à, là có hai cái vong hồn à, à, ở dưới à, địa ngục à, đến ngày được à, chuyển nghiệp đầu thai à, à, hôm đó quỷ sứ mới dắt hai cái vong hồn này đến gặp diêm la vương à, à, quỳ trước mặt diêm la vương à, diêm la vương mới nói là hôm nay ta triệu tập hai người đến đây là để thông báo cho các ngươi một việc là các ngươi hôm nay sẽ được chuyển nghiệp đầu thai thành người dạ. nhưng bây giờ có hai sự lựa chọn cho các ngươi để các ngươi chọn lựa rồi sau đó sẽ được chuyển nghiệp đầu thai thành người theo cái sự chọn lựa của các ngươi hôm nay ha dạ. à, rồi Jim La mới nói rằng ở đây có hai à, có hai cái cái quả thứ nhất á, là một người chuyển nghiệp đầu thai là được kết quả là chuyên là nhận về thôi à, à, chuyên được nhận về cho mình thôi à. và thứ hai là một kết quả là chuyển nghiệp đầu thai thành người nhưng mà chuyên cho đi à, có cái gì cũng cho người khác à, thì hai cái vong hồn đó thì trong đó có một cái vong hồn là là to cao to à. còn một cái vong hồn là hơi mảnh khảnh yếu ớt vậy à. khi diêm la vương nói như vậy thì cái vong hồn mà cao to đó là nghĩ rằng là là mình phải chọn lựa cái cái kiếp mà được chuyên nhận việc cho mình ừ, khi đầu thai thành người mà lúc nào cũng được nhận việc cho mình thì thì quá thật là quá sung sướng đấy à. cho nên anh nói là như thế nào đi chăng nữa thì mình cũng phải tranh thủ giành được cái quyền đầu thai thành cái kiếp người mà luôn luôn được nhận về cho bản thân mình à, thì nói xong thì à, diêm la vương mới đôi hai cái thẻ bài à, đôi hai cái thẻ bài xuống xuống trước mặt hai cái vong hồn đó à, thì cái anh vong hồn mà mà mà to khỏe đó ảnh khỏe mà cho nên ảnh mới xô cái <laughs> cái vong hồn mà mà mảnh khảnh yếu ớt nó đi à, để ảnh dành ảnh đoạt được cái thẻ bài ừ, chuyên được nhận về đó anh cầm chặt trong tay ảnh rất là vui mừng hớn hở là kiếp này được đầu thai là quá sung sướng rồi không cần làm gì hết hàng ngày là cứ cứ sao cứ nhận à, của người ta cho mình à, nhận về cho cho mình quá sung sướng ừ. à, bằng vâng, ảnh sung sướng thì ngược lại cái anh mà vong hồn mà à, yếu ớt mảnh khảnh đó thì bây giờ hết hết cách chọn rồi <laughs> thì, thì anh phải lượm cái cái thể bài là chuyên là cho đi đó ừ. nhưng à, mà cái vong hồn này á, là khi ở ở trần gian á, có tu Phật pháp ừ, có nghe pháp <laughs> cho nên cũng hiểu rằng à, à thôi kệ cho đi cũng được mà cho nên anh cũng cũng cũng bằng lòng tuy là có có chút là là là buồn đó à, nhưng mà sao cũng cũng an ủi ừ. hai người chọn hai cái thẻ bài xong mà ôm đứng trước mặt vua vua diêm la vương thì lúc đó diêm la vương mới hỏi là ai là người à, đoạt được cái thẻ bài à, mà chuyên cho đi đưa tay lên <laughs> thì cái vong hồn mảnh khảnh đưa tay lên dạ con <laughs> À, nói một cách yếu ớt như vậy à, à, diêm la vương cười bảo rằng được rồi à, ta sẽ cho ngươi chuyển nghiệp đầu thai thành một phú ông giàu có à, tiền của là đầy kho để hàng ngày ngươi ngươi cho đi à, <laughs> à, ừ. <laughs> còn ai nhận được thẻ bài mỗi ngày là chỉ biết nhận về ta sẽ cho người đầu thai thành một kẻ ăn mày <laughs> để hàng ngày là sao để hàng ngày là nhận cái sự bố thí của người khác câu chuyện này là là câu chuyện vui à, nhưng mà nó cũng trí lý và nó cũng đúng với cái luật nhân quả à, vì sao vì mình không biết cho đi thì lấy gì à, để mình nhận lại mà mình nhận đây ở đây là nhận cái gì nhận phước báu à. cho nên cái người mà chuyên cho đi á, là được cái quả phước báo cho nên giàu sang thành một ông phú ông trưởng giả à. hợp nhân quả không quý vị hợp à. còn cái người mà không cho đi ích kỷ tham lam cái gì cũng muốn vơ vét vào mình à, thì đâu có tạo được phước báo đâu à. cho nên là nghèo thành một kẻ ăn mày hợp với nhân quả không rất là hợp đó quý vị à, như vậy thì mình trở lại vấn đề là trong cái vũ trụ vạn hữu này vạn vật đều vận hành theo quy luật cho và và nhận lại ừ. quý vị thấy cây cỏ mặt trời những cái mà chúng sinh à, hữu hình đó ha còn biết cho và nhận đấy huống gì là con người chúng ta con người chúng ta là một sinh vật gọi là một hữu tình là cao đẳng trong tất cả những loại hữu tình bởi vì chúng ta có trí não à, và chính vì chúng ta có cái não <laughs> nó linh lệ hơn người hơn chúng sinh khác những cái loài hữu tình khác cho nên cái sự phân biệt của chúng ta cũng rất là nhiều mà chính cái sự phân biệt này nó sẽ là làm cho chúng ta khởi một cái niệm chấp ngã thấy cái tôi lớn hơn à, phân biệt cái tôi lớn hơn quý vị quý vị hiểu không à, à, ví dụ như con chó đó bây giờ quý vị chửi nó à, <laughs> nhiều khi nó không <laughs> không buồn nữa tại vì nó cái sự phân biệt của nó kém à, nhưng mà con người á mình chỉ cần nói một lời nhỏ thôi nhưng mà cảm thấy là xúc phạm đó à, quý vị hôm trước chúng ta học bác phong đó à, bác phong đó ngọn gió này luôn thổi à, và những người nào mà cái ngã nó lớn hơn á à, à, nó bao trùm hết tâm trí của mình thì nhất định sẽ bị những cái cái gió à, tám ngọn gió nó chi phối à, à, cho nên mà người ta xúc phạm mình một cái à, gọi là hủy đó à, thì mình sao mình sẽ nổi giận lên à, tại vì mình cái cái sự phân biệt của mình nó lanh lẹ hơn những hữu tình khác vì thế mà cái ngã của mình lớn hơn và cái ngã lớn hơn thì cái gì mình cũng muốn hơn người hết đó. mình không không chịu thua trong kinh ờ, vô lượng thọ nói là có thì muốn cho cho nhiều không có muốn cho có có rồi lại muốn nhiều thêm nữa à. và cái sự thiện cẩn của con người á cho đi là mình sẽ hao tổn Đấy không? À, và mình nhận về thì đương nhiên mình sẽ có nhiều hơn là mình suy nghĩ như vậy hả à, à, nhưng mà cái điều đó nó là đi trái với quy luật tự nhiên là bởi vì nếu cuộc đời này ai cũng nhận về mà không cho đi thì là sao trường hợp nào là chỉ biết nhận về mà không cho đi đó là những cái gọi là khẩu tình gọi là vô tri vô giác không có sự sự sống à, quý vị thấy một dòng sông mà nước nó không có lưu động á nó không có chảy ra thì dòng sông đó là dòng sông chết dòng sông hôi dòng sông thúi là trong đầm á, đầm càng hôi càng thối là vì nó nhận đi tất cả những cái dơ giấy của con người thải ra và nó chuyển hóa thành năng lượng cho đi cái năng lượng đó để nuôi cái đói sen à, cho nên quý vị thấy trong đầm mà càng hôi càng thối càng tanh thì cái hoa sen nó nở càng càng đẹp à, hữu tình còn biết cho đi để chuyển hóa năng lượng để cho cuộc đời thêm đẹp mà có người chúng ta vì sao mà không biết biết cho đi hả như vậy mình trở lại cái cái nguyện thứ 11 này là nguyện đi khắp mười phương cõi nước Phật để cúng dường à, như vậy bây giờ mình sẽ phân tích vì sao cúng dường cho Phật cho những bậc tu hành lại có công đức à, có ai đã suy nghĩ về vấn đề này đã thấu triệt được vấn đề này vì sao mình phải cúng dường để mà cầu phước quán dung Phật cho tràng phát tay đi à, à, như vậy theo lời Quảng Dung là cúng dường là để hộ trì Phật pháp mà Phật pháp còn Phật pháp trường tồn á, thì chúng sinh mới được lợi lạc mà để trường tồn Phật pháp là phải nhờ nhờ vào tăng và ni à, nhờ vào cái sự giáo hóa của tăng và ni à, cho nên cái công đức cúng dường nó có công đức ở chỗ này à, thì đồng với cái nghĩa của quán dung sư cô sẽ chia sẻ một cái câu chuyện mà mà để làm rõ cái ý là cúng dường sẽ được, được phước báo ha. quý vị à, cái câu chuyện này là được ghi trong trong kinh ha. À, thời đức phật tại thế đó, thì có một cái cái anh chàng đó à, ảnh là thuộc giai cấp phệ xá à, thì quý vị biết à, ấn độ hồi trước là có bốn giai cấp thứ nhất là bà la môn à, là những người tu hành à, thứ hai là sắc đế lợi à, ví dụ như vua chúa quan quyền đó à. giai cấp thứ ba là phệ xá là những người thương buôn lái buôn à. và giai cấp cuối cùng là thủ đà la là là làm mướn à. thì anh chàng này thuộc giai cấp ừ, thương buôn à, nhưng mà quý vị biết là à, thương buôn nó cũng có người giàu người nghèo à, vì anh này thì à, gia đình à, tuy là làm nghề buôn nhưng mà cha mẹ là không may qua đời tài sản cũng tiêu tán cho nên à, mới trở thành một người nghèo nghèo khó à. thì khi anh trở thành một người nghèo khó như vậy thì anh nghe người ta bàn trên cõi trời đau lợi á à, là cuộc sống rất là sung sướng rất là giàu sang à, không phải cực khổ như chúng ta đây à, à bây giờ mình muốn mà sinh về cái cõi trời đó là mình phải tu cái hạnh bố thí và cúng dường dạ. à, à. thì anh chàng này đi làm thuê làm mướn qua ngày cho nên ảnh cũng ờ, mong muốn là mình có được cuộc sống giàu sang trở lại như, như lúc xưa à, thì ảnh mới đi hỏi cái cái người mình nói cái chuyện đó rằng là này bác muốn thực hành cái hạnh cúng dường để được sanh lên cõi trời đau lợi như vậy thì mình cần bao nhiêu tiền của thì cái bác hàng xóm trả lời rằng là à, tôi nghe Đức Phật nói rằng là 30 lượng vàng mà cúng dường cho Phật và chúng tăng thì mỗi một một lần mà trai hội như vậy thì khoảng là 30 lượng vàng thì sẽ làm được à, 30 lượng vàng à, quý vị thấy cái lớn không cái giá trị lớn không à, nhưng mà chắc là đây là đơn vị của hồi xưa đó à, tại vì mình nghĩ là à, Đức Phật và tăng đoàn lúc đó thì thì tầm khoảng là 1.250 vị ha mình mình nghe trong kinh nói đó ha. như vậy 1.250 vị mà cúng cho mỗi vị một bữa ăn thì tầm khoảng là là trăm ngàn không theo theo như cái giá trị của mình bây giờ à, thì tầm tầm khoảng 125 triệu ha à, 125 triệu à, đối với cái cái cái giá trị của mình hiện tại à, thì mình thấy cái số tiền cũng lớn anh ảnh nghe như vậy à, tuy rất là sung sướng rất là khoan hỷ nhưng bây giờ anh nghĩ là mình nghèo như thế này thì làm sao mà có 120 triệu à, để mà mở cái đại hội cúng dường chỉ là cúng dường trai vạn thôi nha còn trai tăng là phải có thêm tứ sự nữa à, là thuốc men giường chiếu những vật dụng như thế như quý vị bây giờ bỏ 120 triệu để để cúng dường trai phạn cho một tăng đoàn trong đó có đức phật thì số tiền đó cũng khá là lớn đó ha ừ. thì anh mới suy nghĩ mình bây giờ mình nghèo mình lấy gì để mà mình cúng dường cho phật và tăng đoàn đây à, à, suy nghĩ một hồi thì anh anh mới nghĩ rằng bây giờ chỉ có cách là mình đi đến một cái nhà nào đó giàu có mình xin ở đợi à, để mình mình nhận được cái khoản tiền thù lao đó à, thì mới mới làm được cái sự việc này à, chứ còn không là bây giờ là không dễ gì mà mà gom được 125 triệu ừ. suy nghĩ như vậy thì ảnh đến một cái khu chợ à, sầm uất đó à, ảnh tìm đến một cái nhà của ông trưởng giả ở gần cái khu chợ đó và ảnh đến xin để mà làm thuê cho ông trưởng giả đó ừ. ông trưởng giả đó thấy anh chàng này mặt mũi cũng là đoan trang à, tính cách cũng rất là đường hoàng à, mới hỏi là anh đến đây xin việc thì anh có thể làm được những việc gì thì chàng này mới kể lại sự tình là lúc đó nhà con là buôn bán à, con cũng làm bất cứ điều gì cũng được hết à, con xin làm cho ông 3 năm ừ, để nhận về 30 lượng vàng à, nếu ông nếu ông thương thì ông cho con 3 năm nó cho con 30 lượng vàng con lấy đủ 30 lượng vàng thôi ừ. thì ông này ông nghĩ cũng kỳ à, tại sao mà lấy 30 lượng vàng à? cũng hơi nhiều đó nha ừ, thì ông hỏi là à, anh đi làm thuê mà 3 năm lấy 30 lượng vàng thì một năm là một một lượng à, à, 10 lượng à 10 lượng thì cũng lớn đấy chứ phải chứ đi làm thuê một năm 10 lượng vàng ừ. thì anh này nói là ông thương tôi đi tại vì tôi muốn có được số tiền này để mở trai hội cúng dường cho Phật và tăng đoàn. Ừ? ông trưởng giả này cũng cũng thiện thiện căn mà cho nên ông đồng ý à. và giao việc cho chàng thanh niên này làm ông giao cho anh này là bán cái hàng vàng bạc ở khu chợ tại vì anh này hồi trước cũng là người buôn bán mà ừ. mà nhìn thấy vẻ mặt đoan trang và thiệt thà chắc pháp ừ. và quả thật là dùng đúng người ừ. anh này rất là thật thà à, à, buôn bán vàng à, cho chủ là không cái tơ hào gì hết á không cái móng cái tâm trộm cắp rất là thật thà và được cái duyên phước là sao ảnh đến ảnh bán đứng bán thì người ta uh, vào mua rất là nhiều và cái cái lợi dưỡng cái lợi là lên gấp đôi luôn gấp đôi à, thì ông chủ này càng hoan hỷ à, buôn bán đắt đỏ mà là người thật thà à, cho nên thương lắm thương như con đó à, quý vị thấy có nhiều người đến ở ở thuê cho nhà chủ mà chủ thương như con là vì sao vì họ thật thật thà à, chứ còn người không thật thà mà chủ mà hớ cái gì mà mà mà lấy thì thôi là chắc là cho đi sớm ha à, thì đó cũng là nhân quả thôi mình thật thà là chủ thương à, và ảnh làm như vậy đủ 3 năm à, đủ 3 năm ảnh mới nói với ông trưởng giả là hôm nay là đủ 3 năm rồi con mong chờ đến ngày này con xin à, ông 30 lượng vàng à, để con mở hội trai duyên cúng dường chư Phật à, cúng dường Phật và chúng tăng ông trưởng giả này rất là thương mà và cũng cảm động cái chàng trai này tại vì làm vất vả à, 3 năm không phải là chuyện chuyện chuyện chuyện dễ nha quý vị à, mà bây giờ được một số tiền như vậy lớn như vậy đó thay vì người khác là là về mua nhà mua đất mua xe mua cổ ha hưởng thụ cái cuộc sống của mình còn đằng này anh nhận tiền để anh đi đi cúng dường cho nên ông trưởng giả này ông cũng động lòng ông nói thì thôi thì cho à, ta góp với nhà ngươi ta sẽ giúp nhà ngươi bằng cách là cho nhà ngươi mượn cái cái nhà của ta tại vì nhà ông trưởng giả rất là to mà rồi là cho mượn là bồn à, à, bồn đĩa chén bát đó để mở trai hội mà rồi cho bột để làm bánh vân vân nói chung là góp phần với với anh chàng này à, và bảo anh chàng này thì à, ngươi đi mời đức phật đi à, thì anh chàng này là hoan nghĩ rất là hoan nghĩ thứ nhất là mình có tiền mình cúng dường thứ hai là được ông trưởng giả này góp góp sức nữa à, thì cái việc mà cúng dường này nó rất là thù thắng tại vì mời đến nhà ông trưởng giả thì rất là, là sang trọng à, thì anh đến à, kỳ viên tịnh xá mới thỉnh đức phật đi thọ cúng à, thì đức phật nhận lời và truyền xuống cho tăng đoàn là bất cứ ai được chàng trai này thỉnh mời đều hoan hỷ nhận lời thọ cúng của anh chàng này à, tại vì quý vị biết hồi trước á, mà mình muốn đi thỉnh tăng cúng dường á thì mình đến bạch với cái thầy tí sự à, và thầy tri, tri sự đó cắt người nào đi thì tùy theo cái người tri sự đó chứ mà thí chủ không được quyền chọn lựa ừ. trong giới bồ tát nói là mình chọn lựa là công đức nó nó ít lắm bây giờ nhiều phật tử là muốn à, cúng dường cho những vị lớn hòa thượng thượng tọa ni trưởng ni sư hay còn những chú điệu rồi là là sao là là dễ chưa tới phần đó <laughs> là người ta chọn lựa nhưng mà đức phật dạy rồi nếu mình chọn lựa tự thí chủ đến mà chọn để mời là công đức ít còn mình bình đẳng mà đến mình bạch với thầy sự đó hôm nay con muốn cúng cho 10 vị 20 vị thì tùy cái người tri sự đã cắt bao nhiêu người đi ai đi cũng được thì mình lại có công đức à, vì sao vì đó là cái sự không phân biệt cúng dường nhé ừ. và hôm nay thì chàng trai này là đến là thỉnh hết cả tăng đoàn luôn không phải là thỉnh ba chục vị hay là hai chục vị thỉnh hết luôn à mới thù thắng chứ phải không à, cho nên đức phật à, mới mới dạy các thầy tỳ, tỳ kheo là ai cũng phát tâm tùy hỷ để nhận sự cúng dường của chàng trai này à và định ngày rồi à, định ngày xong xuôi rồi à, đến ngày đó là theo như lệ là sáng ra là Đức Phật và tăng đoàn 1.200 vị ôm bình bát đi đến nhà của ông trưởng giả để thọ nhận cái sự cúng dường của chàng trai này đó. À, thì hôm đó là gặp cái ngày ngày lễ tiết gì đó của của cái dân chúng thành đó họ họ vui mừng à, cho nên họ mới làm thức ăn đó để đi cúng dường để cầu phước à, thì người ta thấy đức phật và tăng đoàn ôm bát đi ra khất thực mà trang nghiêm quá đi hoan hỷ quá cho nên họ mang thức ăn họ cúng dường <laughs> trên đường đi họ cúng mà họ dân chúng họ cứ bỏ đồ cúng dường cho phật và, và tăng đoàn à, à cho nên là khi đến nhà ông trưởng giả này thì bát của phật và tăng đoàn đã đầy rồi <laughs> đầy rồi quý vị hiểu không à, à, thì ngồi vào cái hội trường để cúng dường á cũng để thọ cúng á, thì chàng trai này mới ra sớt bát cúng dường mang những thức ăn của mình nấu á ừ, mình nấu là kỳ công lắm mà thức đêm á à, sớt ra cho phật và và, và tăng đoàn à, nhưng mà sớt đến vị nào sớt á, thì cái vị đó cũng nói là sớt ít thôi <laughs> tại vì sao tại vì trong bát có thức ăn rồi đầy rồi à, sớt ít thôi gặp ai cũng vậy đến vị nào cúng dường quý thầy cũng nói là con sớt ít thôi <laughs> ăn không hết <laughs> thì ảnh buồn lắm tại vì sao ba năm làm lụng vất vả để dành số tiền này để mở cái hội cúng dường ngày hôm nay và thức cả đêm để làm thức ăn mệt nhọc lắm mà bây giờ à, phần lên cúng dường thì Phật và chư tăng à, bảo là cúng ít thôi <laughs> sớt ít thôi anh buồn lắm luôn cho nên là trong lúc mà Phật và chúng tăng thọ cúng anh ngồi anh buồn lắm anh nói giờ đang ăn thức ăn của người khác đâu ăn thức ăn của con đó à, buồn lắm thì Phật và chúng tăng dùng xong á ảnh mới đến anh hỏi Phật Bạch Đức Thế Tôn hôm nay con buồn lắm à, Phật hỏi sao anh buồn tại vì chư tăng là hôm nay ăn thức ăn của con á thọ nhận thức ăn của con cũng dừng ít lắm à, thọ có một tí thôi vị nào cũng thọ một tí thôi như vậy là công đức của con không có nhiều vậy thì con làm sao mà sanh lên được cõi trời đau lợi à, đồn như vậy à, lúc đó đức phật mới dạy rằng giả sử chư tăng không thọ dụng thức ăn của con ngày hôm nay cũng dường con đều đủ phước lành để sanh về cõi trời đau lợi hà huống là chư tăng có thọ dùng một ít mà phải không à có thọ dùng một ít à như vậy là con nên vui là vì con nhất định sẽ được sanh về con trời đạo lợi à vì sao đức phật nói vậy quý vị tại vì cái tâm cúng dường nó làm lên công đức phước thiện phải không à, cái tâm hoan hỷ mà cái tâm mà xả ba năm à, lao động vất vả để kiếm được đồng tiền này cúng dường cái đó cái hạnh nguyện đó mà thù thắng lắm cho nên mới kết thành cái công đức cúng dường à, mà dù chư tăng có ăn một chút thôi hoặc là không thọ dụng thì gia chủ là chàng trai đó cũng đủ phước để sanh về cõi trời đạo lợi cho nên đại chúng là à, khi mình khởi một tâm niệm cúng dường là công đức vô lượng rồi à, không đợi và thầy chủ trì phải tiếp đón mình niềm nở không cần à, phải đọc tên danh sách cầu an nha quý vị khi mình khởi tâm niệm cúng dường là có công đức đầy đủ rồi này, đại chúng phải hiểu như vậy ha ừ. thì anh chàng này nghe Đức Phật nói vậy thì anh vô cùng hoan hỉ anh trở về là vị trí của mình và anh thu dọn tất cả những đồ chén bát à, đũa muỗng đi rửa ừ chư tăng thọ thực xong là là hồi hướng công đức và đi về tinh xá thì còn lại thức ăn rất là nhiều ừ, trên bàn à, ngày hôm đó không biết cái nhân duyên gì đó mà thì có 500 vị lái buôn đi biển đi biển trở về về thành à, mà cái ngày đó là ngày ngày vui của thành dân chúng đó ừ, người ta nấu thức ăn người ta cúng dường à, cho Phật à, cho nên là ở đâu người ta cũng không bán hết trơn á họ đã đi cúng dường bố thí à và ừ. đến buổi chiều thì đã hết thức ăn rồi trong thành nó không còn một cái hàng quán nào mà bán được thức ăn hết đó. cho nên 500 vị lái buôn này đi tìm thức ăn đi tìm quán để ăn thì không có chỗ nào còn thức ăn để cho 500 vị lái buôn này này thọ dụng hết à, dù là 500 vị lái buôn này rất giàu đi biển tìm ngọc về là của cải trong tay nải rất là rất là nhiều nhưng mà trong thành không còn thức ăn à, thì 500 vị này đói bụng lắm liêu liêu siêu liễu xỉu à đi tìm cho đến tối cũng không không có thức ăn à, bụng đói lắm rồi à, đi biển là nhiều ngày đã, đã đói rồi muốn về đến cái thành này là tìm thức ăn mà mà cũng không có à, thì có một cái người tốt bụng đó mới mách bảo với 500 vị lễ buôn này là hôm nay ở nhà ông trưởng giả đó ừ, có chàng trai đó mở hội trai phản cúng dường cho Phật và chúng tăng nơi đó chắc cần còn thức ăn các người đến đó nhất định sẽ sẽ có thức ăn à, thì mà y như rằng á, khi đến đó thì thức ăn còn rất là nhiều và anh chàng này nè ảnh nó hoan hỉ tại vì anh đã bố thí cho cúng dường cho Phật và chúng tăng công đức trọn lành rồi bây giờ còn là phần thức ăn này thì ảnh lại hoan hỉ mời tất cả năm 500 vị lái buôn này vào nhà để thọ dụng à, ờ, 500 vị lái buôn này dùng no say rồi ăn uống no nê rồi cảm thấy rất là hạnh phúc và biết ơn cái chàng trai này thì cái người trưởng đoàn đó mới mở một cái viên ngọc giá trị là 100 lượng vàng để biếu tặng anh chàng này ừ. và người phó đoàn á ừ, phó đoàn là giàu hơn <laughs> cho nên là mở cái cái chuỗi ngọc á giá trị một ngàn lượng vàng để tặng cho các anh này và còn lại những người khác á, mỗi người cứ tặng một châu mani à, à, cộng lại là <laughs> một đống của cải à, để tặng cho các anh chàng này à, vì sao quý vị bởi vì của cải nhiều mà không có thức ăn thì cũng chết á à, mà nhờ cái bữa ăn này và những cái vị lái buôn này là à, mới là lấy ra được sức khỏe để mà đi tiếp à, và cảm động cái sự nhiệt tình của anh chàng này mời mình dùng cơm một đống của cải như thế này nhưng mà nếu như mình là mình vui không vui nhưng mà quý vị biết không một người tự hình nào chưa cực khổ nghèo khổ mà đột nhiên có một đống của cải như vậy thì họ cũng rất là sợ à, đừng nói gì bây giờ mà mình đây nè tự dưng mình trúng số à, hai chục tỷ mình sợ không sợ lắm á cho nên anh không dám nhận nha không dám nhận nha ừ. anh ơi để đó đi tôi đi đi thưa với đức phật đó đã <laughs> thì anh chạy đến tinh, tinh sát kỳ hoàng với thưa đức phật rằng là 500 vị lái buôn này đến nhà thọ dùng thức ăn của con cho bố thí và họ tặng cho con rất là nhiều châu báu vàng bạc con không dám nhận tại vì số tiền này quá lớn này so với sức tưởng tượng của con Đức Phật mới bảo chàng trai rằng Này con, con cứ nhận đi Đó là phước báo của con đó Mà đây chỉ là một phước báo nhỏ thôi nha Phước báo lớn là sau này Con được sanh lên cõi trời Con cứ thọ nhận đi để cho con bất khổ Thì đó là phước báo hiện tiền của con đáng nhận Anh chàng nghe Đức Phật nói vậy Yên tâm về Anh nhận một cái cái kho báu mà cái đống mà vàng bạc châu báu của 500 vị lai buôn này tặng. Ngài như vậy là ảnh đột nhiên là trở thành một người giàu có à, chưa hết đâu cái phần hấp dẫn ở phía sau <laughs> ông trưởng giả này thấy chàng trai này á tốt lành có tâm thiện cúng dường chư phật và hiện tại là sao có được một số của cải mà bản thân ông á, là không có con trai à, <laughs> không có con trai mà chỉ có một người con gái duy nhất thôi mà thương lắm mới đem gả cho cái anh chàng này à, ờ. ra tự nhiên quý vị ảnh là được của à, rồi được vợ rồi được cái tài sản của ông trưởng giả này luôn à. chưa đâu còn tiếp à, <laughs> cái làng kế bên đó à, có ông trưởng giả giàu có của, tiền của là gấp bội lần cái ông trưởng giả này nhưng mà ông đó không có con nói dỗ tông đường không có con nha nói dõi thông đường và ông nghĩ rằng nếu mình không có con mà mình chết thì của cải này là nhà nước sẽ sẽ tịch thu cho nên ông mới mang hết tài sản này tặng cho cái anh chàng đó <laughs> để anh chàng đó làm phước bố thí cúng dường để ảnh để được thọ cái quả báo à, cái vị thấy cái thù thắng không không phải tự dưng mà có được như vậy là vì do cái cái phước thiện cả cái phước báo của anh này à, anh phát tâm cúng dường chư Phật và tăng đoàn đấy thời thời Phật tại thế đã có câu chuyện như vậy để chúng ta thấy rằng cái sự cúng dường đó nó công đức là như vậy bây giờ đó quý vị có nhiều người học có quan niệm à, cúng dường để làm gì để cái tiền đó mình ăn mình tiêu mình xài cho nó sướng đi tu để làm gì cho nó mệt à, đến chùa làm công quả để làm gì à, cho nó mệt ở nhà ngủ cho nó sướng nhưng mà quý vị thấy trở lại câu chuyện lúc nãy đó sự vận hành của vũ trụ này là một chu kỳ mà cho và nhận đó. mà nếu như mình chỉ biết nhận mà không biết cho thì chắc có lẽ là mình bị loại ra khỏi à, bị loại ra khỏi à, cái sự vận hành của vũ trụ này mà phàm đi ngược với cái đó là sẽ không hạnh phúc đâu quý vị nha đấy à, hôm nay cô xin chia sẻ đến đây à, chúc đại chúng chúng ta là thứ nhất là tinh tấn niệm phật để cầu vãng sanh về tịnh độ thứ hai là trong cuộc sống thường nhật phải biết cho đi à, quảng dung từng nói với cô cho đi là hạnh phúc hơn là nhận nhận về bởi vì cái sự mà cho đi đó quý vị à, khi mình giúp được một người nào đó cái gì đó mình thấy cái sự vui vẻ của người ta cái sự hân hoan của người ta đó mình cảm thấy rất là vui sư cô và quán dung thường đi chia sẻ yêu thương rất là nhiều nơi à, hôm trước ở thất mình đó mình thấy cái những cụ già hay những em bé hay à, những người mà trong trong quê họ đến họ nhận được phần quà của mình họ vui lắm họ cảm ơn ríu rít họ vui lắm lần sau sư cô về họ còn đến cảm ơn nữa không bao nhiêu nhưng mà mình cho người ta đi cái tình thương họ nhận lại cái tình thương đó và bên cạnh đó có một chút vật dụng để cho họ thọ dụng có một chút tiền để họ trang trải thì họ hạnh phúc lắm và mình cũng hạnh phúc và chiều mai ừ, chiều mai là chúng ta cũng thực hành cái hạnh cho đi nữa là 200 xuất quà tại bệnh viện ung thư à, thì chương trình chiều mai thì Quảng Dung sẽ sắp xếp và mấy giờ thì sau bữa cơm trưa Quảng Dung sẽ thông báo cho đạo tràng và ai đi có thể đăng ký với Quảng Dung và có một điều là trên bệnh viện họ cho mình vào số lượng cũng hạn hạn chế à, được bao nhiêu người đó thôi à, được 10 người thôi được 10 người thôi thì cái gì đó đây Quảng Dung sắp xếp với, với mọi người nha và chúng ta còn nhiều cái chương trình hạnh nguyện bởi vì sao bởi vì cái nguyện thứ 11 này ừ, là nguyện được đi cúng dường mười phương chư Phật để trọn thành cái nguyện mà cho và nhận lại biết cho đi càng nhiều à, thì mình hạnh phúc nó sẽ nhiều hơn cái người chỉ biết nhận lại cái câu chuyện hai vong hồn đó là à, quý vị luôn à, nhắc mình <laughs> nhắc mình à, người luôn luôn cho đi hoặc nhìn thì nghĩ rằng cho đi một phần sẽ mất đi một phần nhưng mà chúng ta đâu có biết rằng chính vì cái sự cho đi đó mà trở thành một người phú ông trưởng giả giàu có để mà hàng ngày cho đi còn người muốn nhận về thì sao à, chỉ là là một kẻ ăn mày mà thôi đấy đấy cho nên chúc đại chúng ta tinh tấn à, hoan hỷ làm những việc phước lành là để thọ nhận được công đức an lạc trong cuộc sống hiện tại a di đà phật à, hôm nay à, giới thiệu với mọi người là à, các phật tử nguyên thuần à, nguyên thuần ở thành phố hồ chí minh về là cũng là liên hữu tu ở đạo tràng chùa hương sơn à, hôm qua có qua chùa gặp sư cô hôm thứ năm á tưởng mua là chùa mình có tu cho nên là em đến để tu nhưng mà chùa mình đang sửa chánh điện là bụi rất là nhiều và tiếng ồn cũng rất là nhiều cho nên khóa tu ngày thứ năm chưa khôi phục lại thì sư cô mới mới mời nguyên thuần là à, chủ nhật đến đây để cộng tu à, tại vì nguyên thuần về đây có vài ngày thôi là đi vào tại thành phố à thì đây cũng là một cái hành giả tu pháp môn tịnh độ à, cũng rất là tin sâu nguyện thiết à thì chúng ta hoan nghênh nguyên thuần đến đây tu một ngày chúng à, à và và đây là chị Hồng chị Đào là cũng là người xuyên suốt trong những khóa tu ở tỉnh Bắc chúng ta và cùng quê và bà con với sư cô nữa <laughs> là cũng tự tìm đến đây <laughs> à, hoan nghênh ha rồi chúng ta hoan nghênh tất cả mọi người ừ, đã giỏi hoan nghênh hoan nghênh ha a di đà phật dạ rồi chúng ta hồi hướng phần công đức này nguyện